Xin chào các bạn Hôm nay à, mình tiếp tục à, làm cái video để hướng dẫn cho các bạn à, cách quay màn hình ở trên điện thoại Thì khi chúng ta sử dụng điện thoại Samsung hoặc là Oppo chẳng hạn hay là một số điện thoại mà chạy bằng Android thì chúng ta sử dụng uh, chúng ta vào CH Play còn uh, trên cái điện thoại mà uh, iOS như điện thoại iPhone chẳng hạn thì chúng ta chúng ta vào cái uh, cửa hàng store đây uh, tôi đang sử dụng cái điện thoại uh, chạy phần mềm uh, Android thì khi chúng ta muốn uh, sử dụng cái phần mềm mà quay lại cái màn hình của điện thoại thì uh, chúng ta vào ngay phần mềm uh, CH Play bây giờ tôi nhấn vào CH Play Đấy. sau đó chúng ta sẽ nhấn tìm phần mềm chúng ta đánh chữ uh, quay video màn hình Đấy. quay video màn hình màn hình điện thoại ta đánh không giấu nó cũng lên không sao cả đây ở đây à, có rất là nhiều cái phần mềm có thể sử dụng quay được và chúng ta sẽ chọn một phần mềm à, quay hình à, tương đối cũng nét tôi cũng đã sử dụng rồi rất là quay cũng nét và ghi âm rất là tốt đây như cái phần mềm ở trên cùng chúng ta xem này cái phần mềm D à, DU Recorder DU Recorder các bạn nhìn ở trên cùng này Đấy, phần này ờ, tôi đã cài đặt còn bạn nào chưa cài đặt thì chúng ta nhấn vào cài đặt thì ờ, nó sẽ từ cài đặt về máy cho các bạn sau khi chúng ta cài đặt xong rồi thì chúng ta nó hiện lên chữ mở thì chúng ta có thể mở ra và sử dụng đây tôi cài đặt xong rồi thì ờ, à, tôi thoát cái, cái cửa hàng à, Play này CH Play này ra để à, tôi mở cái phần mềm ra và tôi hướng dẫn các bạn sử dụng luôn ở đây như vậy là cái phần mềm uh, à, decoder này là tôi đã đao về máy đây rồi à, tôi đã, đã, đã tải nó về máy đây rồi qua cái phần mềm message play này thì bây giờ chúng ta sử dụng chúng ta sẽ mở nó lên đấy mở nó lên và bắt đầu chúng ta ừ, hỏi chúng ta cho phép là là quay màn hình thì cho phép màng sử dụng thì chúng ta à, ấn mà chưa cho phép và tôi đã sử dụng sao đã ấn rồi bây giờ hiện tại tôi đang sử dụng để quay lại cho các bạn cùng xem chúng ta nhấn vào đấy thì nó lên ở đây thì tôi cũng đang sử dụng quay ở trong này đã có video quay sẵn rồi thì chúng ta nhấn vào sử dụng à, để mà cái phần này ta nhấn vào đây nổi lên đây tôi đang quay đây các bạn nhìn ở góc bên phải dưới này tôi đang quay. đấy đây đang quay và đang ghi đây tí nữa chúng ta bấm dừng rồi chúng ta bấm vào à, cái nút chấm màu đỏ đấy nút chấm đỏ vuông đấy chúng ta dừng nó lại như vậy là cái phần này tôi đang ghi ở đây tôi đang quay hình lại cho các bạn xem đây thì các bạn à, rất là đơn giản đó mà các bạn cứ tải về mở lên sau đó khi chúng ta dừng lại thì chúng ta có thể à, chỉnh sửa cái video của mình đấy ở trong đấy trong cái phần mềm này là có cả chỉnh sửa luôn tức là chúng ta có thể cắt bớt một đầu đầu phát tạo cái đầu phát mới hoặc là chúng ta có thể cắt hai đầu chúng ta để lại phần giữa đấy, cắt video và chúng ta có thể chỉnh dòng luôn đấy nhưng mà dòng chúng ta ghi là tương đối là chúng ta cứ để lại yên như vậy đấy rất là đơn giản bây giờ à, tôi thoát ra tôi dừng lại à, để tí cho các bạn tôi à, thể uh, làm một cái đoạn video để cho các bạn xem là tôi ghi hình như thế nào và chỉnh sửa như thế nào bây giờ chúng ta quan sát ờ, khi chúng ta dừng lại thì nó nổi lên cái video chúng ta đã quay và chúng ta nhấn vào cái phần rửa để chúng ta chỉnh sửa video để chúng ta cắt hai đầu ở đây bây giờ tôi đang làm cái video này đây thì ờ, chúng ta nhấn vào cái nút ở giữa có cái bút giống như có cái bút của cuốn sổ này này nhấn vào đây thì ờ, nó hiện lên cái video và bây giờ chúng ta nhấn vào ở đây ta nhìn ở phía dưới bên trái là có chữ cắt ở đây chúng ta có thể cắt hai đầu đấy, cắt hai đầu rồi cắt rồi thêm nhạc rồi có thể là viết uh, chữ lên cái video này thêm phụ đề rồi chúng ta có thể điều chỉnh rồi thêm hình ảnh chúng ta có thể đưa hình ảnh lên đây luôn đấy đấy, tôi ví dụ như thế này đấy, tôi thêm ảnh vào đấy ví dụ là thêm một cái, cái, cái ảnh vào đây nữa Đúng không nhấn vào dấu cộng rồi ví dụ tôi cho một cái hình vào lấy lại một cái hình vào nha thử cho các bạn cùng xem luôn cách ờ, khi chúng ta sử dụng cái phần mềm quay màn hình này ở trong nó như thế nào Đấy, tôi đưa một cái hình ra để cho các bạn ờ, xem là chúng ta át hình như thế nào át hình vào như thế nào đây Đấy, để tôi tìm cái hình nhé để kéo hình trong máy nó rất là nhiều hình nên là à, để tôi tìm cái hình nhé đấy tôi lấy ờ, ví dụ một cái hình nhé đại một cái hình đi sau đó chỉnh sửa đây tôi lấy đại một cái hình này chẳng hạn đấy cái hình này bây giờ chúng ta có thể là à, chúng ta di chuyển cái hình này ở trên này chúng ta ví dụ như là ở bên góc bên phải của cái hình này có cái mũi tên chúng ta có thể cho là to này nhỏ này đấy chúng ta có thể là bỏ tay nó bỏ ngón tay vào giữa cái hình thì chúng ta di chuyển ví dụ đặt trên một góc chẳng hạn đấy đấy chúng ta thu nó lại tí đấy ví dụ như thế đúng không tôi muốn ờ, quảng cáo một cái hình ảnh gì đây nữa chẳng hạn đây là ví dụ như thế chúng ta có thể di chuyển bò đâu đấy đúng không ví tôi để đây chẳng hạn đấy tôi quảng cáo cái gì đấy chẳng hạn đấy đây là chúng ta cứ đưa hình ảnh vào để chúng ta chèn lên được chưa rồi sang phần ví dụ như là ở cuối cùng là có cái mũi tên xoay có chữ 90 độ đây chúng ta có thể xoay nó nằm ngang đấy hoặc là nói xoay đấy xoay vòng vòng khi nào thấy vừa thì thôi người chơi điều chỉnh tốc độ chúng ta có thể là tốc độ nhanh hoặc chậm ờ, chúng ta tùy chọn ừ, cũng rất là dễ thôi mà rồi chúng ta có thể tạo cái hiệu ứng ở trong cái intro này để ví dụ chúng ta, chúng ta tạo hiệu ứng là ví dụ như là thêm cái hoa này đã thêm cái hiệu ứng vào đây rồi, có tiêu đề luôn chẳng hạn ở thêm phụ đề chúng ta có thể viết chữ đây tôi viết thử chữ cho các bạn ở dưới này có cái dấu cộng chúng ta nhấn vào dấu cộng thì chúng ta viết chữ này đây rồi tôi viết chữ này chẳng hạn đấy đấy chúng ta có thể chỉnh chữ to này nhỏ này được chưa nhấn cái nút ở, ờ, ở giữa này có cái nút mà vòng vòng có nhiều chấm này là màu ta chọn màu cho chữ đây thì chọn màu vàng chẳng hạn Đấy. chọn màu vàng chẳng hạn rồi xong rồi chúng ta chọn cái thời gian cái thời gian bắt đầu là từ đầu chẳng hạn hay là cho hết video video mình bao nhiêu ví dụ như là một phút 30 giây chúng ta có thể nhấn là một phút 30 giây ok chưa rất là dễ đúng không chữ to nhỏ thì tùy mình hay là mình đặt ở đâu thì tùy mình đấy đặt ở cái góc này chẳng hạn tôi ví dụ như thế thôi ở ờ, các bạn từ ờ, khi nào các bạn vào các bạn từ làm nó đơn giản đúng không đấy ví dụ như thế đấy ờ ok đấy khi mà chữ chúng ta muốn chỉnh sửa cái chữ thì chúng ta lại vào cái bút màu vàng ở trên này chúng nhấn vào đây để chúng ta sửa chữ được chưa còn không ấy thì thôi đấy cái video này nó là như vậy rất là đơn giản đấy bây giờ cái phần chữ thì xong bây giờ cái video hôm nay tôi đã quay giờ tôi nhấn ngón tay vào ở cái đầu để chúng ta kéo này đó kéo để chúng ta có thể cắt bớt kéo để từ từ để cho nó hiền lên đó. đến đoạn nào mình cắt này chẳng hạn đấy chúng ta nhìn đến đấy chúng ta muốn cắt cái đoạn nào chúng ta thả để cái đoạn đấy đấy chúng ta muốn để đoạn nào chúng ta để đoạn đấy đây từ đầu tôi để luôn như này đấy ở đuôi này cũng thế ở đằng sau chúng ta nhấn tay vào chúng ta rê rê nhẹ để chúng ta rê từ từ từ từ để xem là đến đoạn nào chúng ta cần cắt đúng không à, tôi ví dụ coi chúng ta nhấn cái dấu ờ, cái dấu V ở phía bên phải này để chúng ta coi như là hoàn thành cái phần đấy rất là đơn giản đúng không rất là cảm ơn các bạn nhé có dễ sử dụng không quá dễ đúng không ok cảm ơn các bạn ờ, rất là nhiều nhớ nhấn nút ờ, đăng ký kênh và chuông để chúng ta có thể theo dõi một số cái video ờ, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số phần mềm nữa và cách sử dụng ờ, cảm ơn các bạn rất là nhiều Thank you.